liệu ông ta có thực sự bị bắt. Bài viết cho biết thông báo của ICC được đưa ra sau khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố một báo cáo về việc Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lăng Ukraine. Báo cáo này cáo buộc Putin đã cưỡng bức hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga, nhưng tội ác không bị những tội ác này không chỉ đe dọa những người dễ bị tổn thương nhất, khiến gia đình chia cắt, mà còn thể hiện một nỗ lực có hệ thống nhằm xóa bỏ bản sắc Ukraine bằng cách cải tạo những đứa trẻ này thành người Nga. Hình ảnh bài viết trên Times Magazine. Theo bài viết, mặc dù vẫn chưa có con số chính xác là bao nhiêu trẻ em đã bị đưa đến Nga, nhưng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, cả chính quyền Nga và Ukraine đều cho hay hàng trăm ngàn trẻ em Ukraine đã đến Nga. Các quan chức của Nga bị cáo buộc đã trao những đứa trẻ này cho các gia đình nhận con nuôi và cấp quốc tịch Nga cho các em, trong số đó có những đứa trẻ bị mất cha mẹ hoặc bị chia cắt khi bố mẹ bị bắt. Nga đã công khai thừa nhận sự tồn tại của chương trình trẻ em này, nhưng khẳng định họ đưa những đứa trẻ này đến Nga là để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, bài viết cho hay Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc phản bác lập luận đó và cho rằng việc di dời dân cư không thể được biện minh bởi lý do an toàn và y tế. Chính quyền Nga cũng không tìm cách liên lạc với người thân của những đứa trẻ này hay với chính quyền Ukraine. Bài báo phân tích với lệnh truy nã của ICC, Tổng thống Nga khó có thể bị bắt giữ khi vẫn đang nắm quyền. ICC không có lực lượng an ninh của riêng mình và phải phụ thuộc vào các quốc gia để thực thi lệnh bắt giữ. Có tất cả 123 quốc gia trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc thừa nhận quy chế Roma cũng như thừa nhận tòa ICC. Nga là quốc gia không thừa nhận tòa này. Như vậy, trong thời gian tới, Putin khó có thể đến thăm một quốc gia thừa nhận quy chế này. Nhưng theo bài báo, ngay cả khi Putin ra khỏi lãnh thổ của Nga, cũng không có gì bảo đảm là ông sẽ bị bắt, vì còn tùy vào các nước mà Putin đến có sẵn sàng bắt ông hay không. Hình ảnh Tổng thống Nga Putin, người đang bị ICC truy nã. Hiện nay, Nga vẫn là một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, việc bắt giữ Tổng thống Putin có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với bất kỳ quốc gia nào thực hiện điều này. Bài báo nêu dẫn chứng trong quá khứ, lệnh truy nã của ICC đã từng bị phớt lờ, ví dụ như trường hợp của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ông này từng ra nước ngoài nhiều lần, bất chấp lệnh bắt giữ của ICC vì liên quan đến nạn diệt chủng ở Darfur. Thậm chí bài báo nhận xét ngay cả khi Tổng thống Nga và phe của ông mất quyền lực ở Nga, và một chính phủ khác muốn dẫn độ Putin đến trụ sở của ICC thì cũng có một trở ngại lớn. Hiến pháp Nga cấm dẫn độ công dân Nga sang một quốc gia khác. Tuy nhiên, dù không bắt được Putin, nhưng lệnh truy nã này vẫn có thể gây ra những hậu quả chính trị, đồng thời làm suy yếu vị thế của ông Putin trên trường quốc tế. Ngoài việc không thể công du đến 123 nước công nhận ICC, Ông Putin còn bị chuyển từ đối tượng có thể đàm phán thành người bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, bị cô lập, mà hậu quả khó lường nhất theo bài báo. Ngoài cách mà xã hội Nga nhìn vị lãnh đạo của mình, thì không một quốc gia hay trung gian hòa giải nào có thể hủy bỏ lệnh bắt giữ của ICC. Bài báo nhận định rằng, kể từ khi nổ ra cuộc chiến Ukraine, nhiều nước phương Tây đã xa lánh Nga, nhưng ông Putin vẫn hy vọng được ủng hộ từ các quốc gia như Ấn Độ, Nam Phi. Những nước có thể cho rằng Nga buộc phải hành động như vậy là do mối đe dọa NATO. Này quyết định của ICC có thể làm lung lay lập trường của những nước đó. Hơn nữa, thông báo này có thể thúc đẩy sự ủng hộ của các nước thành viên NATO dành cho Ukraine về mặt quân sự và làm cho NATO thêm hùng mạnh. Bài báo cho biết có những lý do khiến lệnh truy nã của ICC khó thực hiện, đó là có ba cường quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga vẫn không công nhận sự tồn tại của ICC. Lý do thứ hai là chính Hoa Kỳ, lãnh đạo của phương Tây và phe dân chủ cũng bị xem là vi phạm luật pháp quốc tế, phạm tội xâm lược Iraq và tội ác chiến tranh ở Afghanistan. Trong các nhà tù bí mật của CIA ở Guantanamo vẫn còn thực hiện những hình thức tra tấn bị luật pháp quốc tế cấm, tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn không bị trừng phạt.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 qua nhiều đời bộ trưởng, bộ này cho thấy nó có nhiều vấn đề lớn cần phải tẩy rửa. Hiện nay bộ trưởng là ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên ông Thắng chỉ mới nắm bộ này từ ngày 21 tháng 10 năm 2022, tức là chỉ mới 5 tháng. Vụ án chuyến bay giải cứu không thể không liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải. Trong vụ này, Vietnam Airlines là doanh nghiệp tham gia rất tích cực, giải cứu rất nhiều người Việt ở nước ngoài bị mắc kẹt vì Covid. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có một quan chức nào của doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm. Chính vì thế mà quan chức Bộ Giao thông Vận tải vẫn còn khá an toàn so với Bộ Ngoại giao, nơi đã tổ chức cho các đại sứ quán lùa gà. Hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Ngày 3 tháng 3, ông Tô Ân Sô, phát ngôn Bộ Công an cho biết vụ án đăng kiểm như là vụ án Việt Á thứ hai Điều này cho thấy mức độ của vụ án này có thể kéo đổ cả Bộ trưởng và Thủ tướng, bởi vì vụ Việt Á đã kéo đổ cựu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Vụ đăng kiểm đang làm tê liệt hệ thống đăng kiểm Việt Nam. Đây là khối u mà Bộ Giao thông Vận tải đã để xảy ra trong suốt một thời gian dài. Xe không đạt chất lượng cũng cho qua, miễn sao cống đủ tiền. Xe đạt chất lượng thì bị làm khó làm dễ nếu không chịu cống nạp. Tình trạng này gây nên hiện tượng những chiếc xe không an toàn lưu thông trên đường một cách hợp pháp, góp phần không ít vào nguyên nhân tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao. Sự ăn chặn tiền của chủ xe không có điểm dừng vì sự dung túng của Bộ Giao thông Vận tải. Xe mới ở các nước trên thế giới không cần phải đăng kiểm, nhưng ở Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải lại vẽ ra buộc phải đăng kiểm để cho các trung tâm đăng kiểm ngồi không thu tiền trên xe mới, hết sức vô lý. Ngoài ra họ còn cho thời hạn hiệu lực ngắn để buộc chủ xe phải cống nạp cho họ nhiều tiền hơn. Một chiếc xe 20 năm tuổi ở Nhật và các nước phát triển khác thì phải kiểm định 9 lần. Nhưng ở Việt Nam bắt buộc phải kiểm định đến 36 lần, mục đích là để tận thu. Hình ảnh vụ đăng kiểm đang hướng đến nhà ông Nguyễn Văn Thể. Đây là khối u cực kỳ lớn, hiện tại ông Tô Lâm vẫn chưa mở rộng vụ án đến cấp trung ương Tạm thời chỉ mới tóm ở các trạm đăng kiểm, cần phải tóm luôn những quan chức có trách nhiệm ở cấp bộ thì may ra mới loại bỏ được khối u kinh khủng này. Vụ đăng kiểm chưa lôi ra được trùm cuối thì mới đây ngày 21 tháng 3, ông Tô Lâm tiếp tục cho đánh vào các trung tâm sát hạch lái xe. Điểm khởi đầu của vụ án này là giám đốc và hai tổ trưởng trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Hòa Bình. Đây cũng là một ổ tiêu cực trong nhiều năm qua. Các trung tâm này cũng mua bán bằng Họ tạo ra những tài xế không đạt trình độ nhưng vẫn điều khiển xe lưu thông, góp phần không nhỏ cho tình trạng tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao ngất ngưỡng ở Việt Nam. Cục đăng kiểm hay trung tâm sát hạch đều là những con đường dẫn đến Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thắng chắc là chưa phải chịu trách nhiệm về tình trạng này, nhưng người tiền nhiệm của ông Thắng e là khó thoát. Hình ảnh vụ trung tâm sát hạch đang bùng phát. Hiện tại ông Nguyễn Văn Thể lo trả chức tháo chạy, có lẽ ông đã ngửi thấy mùi chẳng lành. Tuy nhiên, vấn đề của ngành đăng kiểm và các trung tâm sát hạch đang hướng đến nhà của ông Nguyễn Văn Thể. Trước đây, ông Thể có dính chùm trong vụ úp trọc Nguyễn Hồng Trường và Đinh La Thăng. Tuy nhiên, có bàn tay nào đó đã che chở cho Nguyễn Văn Thể để ông tiếp tục ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Xem ra lần này Nguyễn Văn Thể hạ cánh nhưng khó mà an toàn